chào mọi người chào mọi người trở lại với nhóm review hôm nay nhóm sẽ giới thiệu về mô đun cảm biến Zara RCVKL 0516 trên tay mình là mô đun đây thì ở mô đun này sử dụng IC là RCVKL 9196 đây IC đây và các chân này thì mình nói qua về các chân này nhé đầu tiên là chân 3,3V chân 3,3V là, là chân này nó sẽ cấp ra điện áp là 3,3V ở chân g là d và chân VIN là chân cầm nguồn cho module thì ờ, phạm vi ờ, cầm nguồn vào là từ 4 đến 28V đây còn chân ao chân ao là chân đầu ra ờ, chân ao này thì nó sẽ khi mà có tín hiệu ấy, đầu ra sẽ là 3,3V và không có tín hiệu thì là 0V còn chân CDS này là chân ra tín hiệu của um, đây của um, điện trở quang này của quang trở đấy thì là nếu mà mình hàm vào đây thì là cái chân uh, này là sẽ um, ra tín hiệu của con uh, quang trở này ở trên đây cũng có một này hai ba ba cái tiếp điểm này thì uh, đây cái chân uh, ờ, CTM này là cái chân mà mình sẽ cài đặt cái thời gian lặp lại uh, của ao ra thì uh, mặc định uh, cái thời gian ao ra là khoảng 2 giây nhưng mà nếu mà mình muốn uh, thay đổi cái thời gian uh, tăng cái thời gian ao ra thì mình sẽ hàn hàn con tụ vào đây tức là giá trị của tụ tùy vào giá trị của tụ thì thời gian ờ, sẽ thay đổi đây, chân ờ, rgn chân gn là chân ờ, cài đặt cái khoảng cách mà radar có thể phát hiện được cái chuyển động thì là cứ mình cứ lắp một con trở khoảng một mê thì là khoảng cái phạm vi nó sẽ giảm được giảm xuống là 2 mét à, khoảng gần 2 mét đấy. có cái chân à, đây R C D CDF này khi nếu mà mình à, hàn vào ấy thì là nó sẽ tắt cái chế độ ờ, phát hiện vật chuyển động vào ban đêm Đó. đây là cái phần phát hiện này thì cái góc quét của nó khoảng à, 120 độ và cái cái khoảng cách khoảng cách phát hiện và ừ, chuyển động uh, mặc định của nó là khoảng 7 mét Đó. thì bây giờ mình sẽ test cái cái chức năng phát hiện uh, vật chuyển động của nó Đó. thì ở đây mình sẽ test với lại uh, con led Đó. thì uh, bây giờ mình sẽ test cái module uh, cảm biến radar này với lại uh, đầu ra là mình sử dụng là con led đây chân uh, nguồn này chân v in với chân grd này mình kéo ra và chân ao chân ao mình cho qua một con trở uh, 100 ohm để cho đảm bảo led nó sáng ổn định thì um, ở đây mình uh, sử dụng các cái tức là mình sử dụng cái tính chất uh, mặc định của nó mình không hàn hàn thêm bất kỳ một bất kỳ một cái um, gì cả nếu mà vâng, các vâng. bạn muốn uh, thay đổi cái chế độ và thay đổi thời gian hoặc thay đổi khoảng cách thì mình có thể uh, thêm các cái um, trở ở đây đây trở đây trở đây tụ rồi và quang trở đây quang trở à, để thay đổi uh, các cái chế độ của nó thì bây giờ mình sẽ test ừ, cả chế độ ban ngày và ban đêm ở đây mình cấp ừ, nguồn 12V ờ, này phạm vi ờ, nguồn có thể là từ 4 đến 28V ở đây mình cấp 12V khi có vật chuyển động trong cái vùng quét của nó Đấy. khi ờ, mà vật không chuyển động nữa thì ờ, áo dạ sẽ bằng không Đấy. mình sẽ test ban đêm này khi có vật chuyển động này không có này em tắt này có này Đấy. rồi bây giờ mình sẽ tiến hành ờ, test cái khoảng cách ừ, ờ, phát hiện vật của nó rồi bây giờ mình sẽ test ờ, khoảng cách phát hiện vật của nó gần Ờ, trên đây mình vừa giới thiệu về cái mô đun cảm biến radar này các bạn có thể ờ, kết hợp nó với lại vi điều khiển hoặc là cái mạch ờ, đóng ngắt thiết bị khác để làm các ứng dụng trong thực tế như là ừ, bật tắt cái bóng đèn dựa vào chuyển động của vật hoặc là chống trộm Đấy. Rồi, thì video của mình đến đây là kết thúc Cảm ơn các bạn đã xem video của nhóm